Sau đây à, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là à, cách để ta sẽ thiết kế một cái bài, một cái câu chuyện à, kể bằng phần mềm PowerPoint. Thì trước hết là ta phải chuẩn bị cái kịch bản đã. kịch bản cho câu chuyện. Ta sẽ chuẩn bị một cái kịch bản cho một cái câu chuyện nào đó. Ví dụ là câu chuyện là chuyện gì nhỉ ta sẽ à, xem cái câu chuyện gì cũng à, ngắn thôi à, chuyện là thỏ và rùa đi chuyện thỏ và rùa đi thì à, ta trước đầu tiên ta phải đi ta chọn là ta tìm những cái hình ảnh liên quan đến uh, thỏ và rùa bây giờ ta sẽ lên mạng ta tìm ta thực hiện trên mạng vào trang là google.com.vn sau đó ta đi tìm à, bây giờ ta sẽ vào ta tìm xem nào google.com.vn chuyện này à, à và rùa ví dụ thế bây giờ ta mở lên ta tìm hình ảnh thôi nếu như có cái quyển uh, truyện tranh thì ta có thể là scan vào tuy nhiên là uh, mình không có uh, tôi không có thầy không có nên là thầy sẽ tìm được cái bức ảnh nhà của thỏ và rùa kể như tìm được một cái hệ thống mà ảnh diễn ra từ đầu cho đến cuối thì là tốt nhất <clears throat> Vậy sau khi là tìm kiếm, ờ, một hồi thì thầy có tìm thấy được, à, các bức tranh <clears throat> và nằm trong cái trang là Bé Tư Duy, à, bức tranh vẽ mình, à, lưu lại thôi, để ví dụ để đây là, ừm, tranh của truyện một ví dụ nó tên là một này lưu hình ảnh này thành đây là hai này lưu thành ba này lưu năm đây vâng như vậy ta đã chuẩn bị được cái à, nội dung uh, dòng tranh của câu chuyện đây thế thì tuy nhiên là có những cái bức tranh nó lại bị ghép nhau như này thì ta có thể sử dụng phần mềm pen ta sử dụng kích chuột phải cho à, edit đây đúng đây thì ta có thể ta sẽ ờ, cắt ra CF này đặt tên là lên ngoài màn hình là một một này sau đó là ta sẽ sử dụng mà home này select này và ta kéo ta chỉ để bức tranh một thôi đây xong ta lưu lại <clears throat> ta sẽ được bức tranh đầu tiên à, bức tranh 12 à, tiếp tục ta bấm nút à, sửa sau đó là ta cắt ừ. ta vào hôm này chọn select này vẽ một cái hình mà bao quanh trong file này new này ta chè đưa vào ta được bức tranh một hai và đưa ra ngoài màn hình lưu thành là dưới dạng là 1 2 Đấy ta có 1112 này, tương tự vậy 2122. Ta cũng phải uh, chọn cái thao tác này này nó hơi uh, mệt hơn một chút. tranh chuyện này cho nó ảnh nhà JPG cho nó nét hai một này và hai hai hai hai chính là ta sẽ bỏ đi cái phần à, dưới này đi ta lưu lại hai hai ta có một một một hai hai một hai hai rồi tiếp tục ba ta tiếp tục ta sửa lại cho ta phải tách ra thành đà từng bức tranh ta chọn ảnh à, JPG cho nét đây đang là 31 và 3.2 320 là ta sẽ bỏ cái này đi bỏ bức tranh dưới này Đấy. rồi như vậy là ta đã tách à, riêng à, thành các bức tranh rồi tranh ta đã chuẩn bị xong bây giờ nội dung của cốt truyện tranh này ta đã chuẩn bị xong nội dung à, của cốt truyện Thế bây giờ nội dung của cái câu chuyện thỏ và rùa ấy. À đây rồi. thì đây ta có thể à, mở slide lên này mở slide lên bắt đầu ta sẽ thực hiện cái à, câu chuyện vâng anh ạ à? vâng nó đang vẫn đang tải anh ạ dạ, à. nó mất 6 ghi cơ à. vâng em lại tưởng nó chỉ bị à, cái cái phần mềm của anh nó chỉ bị mỗi cái hỏng cái word hay excel thì thì làm nhanh còn nếu hỏng cả như này thì phải tải về cơ tải cái bộ gốt không bật, ờ, ờ, bật khi nó lên thì mình vẫn dùng bình thường à thế à nó, nó cứ 15 mai phút nó mới lên đi À đấy thì khả năng là do anh à, anh có để nó tự cập nhật không? Anh anh quay sang cái phần màn hình à, cái chương trình giúp em với. Đây nha để để anh cầm tay cầm máy này. À dạ vâng. sau khi ta đã chuẩn bị được cái ờ, phần là ờ, hình ảnh rồi thì ta bắt đầu ta chèn hình ảnh vào đây ta sẽ ờ, chèn hình ảnh vào thôi à, đây 1.1 đây và thỏ và rùa thì ở đây ta nếu như ảnh mà ta thấy là chưa ổn lắm thì ta có thể là là cắt đi cắt vợi đi ví dụ như là những cái viền này ta thấy không cần thiết thì ta có thể là cắt đi để giảm bớt những cái chỗ dư thừa để cái bức ảnh nó sẽ rộng hơn và ta kéo rộng hơn một chút đây ví dụ như này à, ta có thể là chỉnh lại một chút à, à, cho nó cái cái phần à, bức ảnh cho nó chọn cái hiệu ứng cho nó đẹp hơn và à, để ở cái phần khung ở bên trái này ví dụ như là ta có thể là nhập chữ nhập vào nội một vài cái trong nội dung câu chuyện Đây, ví dụ như là tôi tóm tắt à, cái nội dung câu chuyện ví dụ ngày nọ trong khu rừng thì chú thỏ lúc nào cũng thích khoác lác ví dụ em mình có thể cho phông nó to hơn một chút thì ở đây là nếu như mà à, kèm một cái câu chuyện thì mình có thể sử dụng những cái phông mà nó phù hợp hơn nó không ờ, cần à, nghiêm túc quá theo là dưới dạng là phông qua trình chiếu các bài về khoa học thì đây ta có thể tìm những cái phông nào mà này ví dụ như này để cho là để chữ nó sẽ nếu canh đều hai biên mà có thể là chỉnh à, cái viền tùy ta có thể lựa chọn là để trình bày như nào cho nó phù hợp với cái cái cái, cái thẩm mỹ <clears throat> đối với bức thứ hai bây giờ tôi để ngược sang bên này đi tôi chèn cái bức thứ hai vào 1.2 không cắt đi cắt những cái dườm già đi để cho mình à, và cho cái khung viền cho nó phù hợp ví dụ như là chọn cái viền à, khung như thế nào cho đây chẳng hạn và đối với cái à, viền thứ hai này cái viền thứ hai cái bức tranh thứ hai ví dụ như này và ta chọn một cái phông à, à, khác đi phông uh, à, fvn UTM thì là sáng sẽ không ổn nên sử dụng phông SVN đi chà chà phông này thì mình sẽ gõ vậy sử dụng phông UTM xem có được không để cho bỏ cái đậm đi cho to hơn chút to quá thì à, co vậy lại Đấy, ví dụ như này nhớ cái bước thứ ba chúng <clears throat> ta sẽ tiếp tục tôi chèn à, ảnh vào tôi chèn này, vào 得了。 Đấy, như vậy ta đã chuẩn bị xong nội dung cốt truyện thì bây giờ ta sẽ lồng ghép lồng ghép cái hiệu ứng và âm thanh thế bây giờ ta phải à, thực hiện à, hiệu ứng trước này hiệu ứng cho hình và chữ hình ảnh và chữ sau đó ta sẽ phải à, ghi âm thuyết minh thì ta sẽ thực hiện hiệu ứng trước thế bây giờ bây giờ thực hiện hiệu ứng trước này đây ví dụ cái này thì thôi tôi bắt đầu từ câu chuyện này tôi sẽ chọn cái hiệu ứng ờ, là hiệu ứng gì đây tôi chọn tạm cái hiệu ứng gì ạ Đấy, ông à, hiệu ứng cho tranh này tương tự thế Rồi ờ, tôi chọn và tạm chọn cái hiệu ứng gì đấy ta chọn là cho nó phù hợp đây tôi chọn là hiệu ứng à, này chẳng hạn cái này là chọn hiệu ứng này đi giả sử tôi đã lồng xong cái phần à, hiệu ứng thế bây giờ tôi sẽ thực hiện là, à, là ghi âm à, nội dung cốt truyện tôi sẽ ghi âm như sau này thế bây giờ tôi chiếu lên và tôi chiếu cái nội dung của bài lên và sau khi chiếu nội dung của bài thì tôi sẽ bắt đầu là à, kể câu chuyện thỏ và rùa ngày ấy trong một khu rừng nọ có một chú rùa cùng một chú thỏ chung sống với nhau. Có thể nói, rùa và thỏ chính là đôi bạn vô cùng thân thiết trong khu rừng. Bỗng một ngày kia, cả hai không hiểu sao tranh cãi về chuyện ai là kẻ chạy nhanh hơn. Sau một hồi cãi cọ kịch liệt thì rùa và thỏ quyết định tổ chức chạy thi để có thể xác định xem ai về đích trước cũng chính là kẻ chạy nhanh hơn. 'Mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe rùa, than vãn, rồi à, à, khoe khoang, à, rùa quyết định thách đấu chạy thi với thỏ. Vừa thỏ chạy nhanh như tên bắn một lúc sau kể từ khi bắt đầu thỏ đã thấy mình bỏ tít rùa phía xa. Thỏ chắc mập, con rùa kia còn lâu mới bắt được kịp được ta. Cậu ta vô cùng chậm chạp, vậy thì mình hãy tranh thủ nghỉ ngơi, chơi đã. Nghĩ vậy, thỏ chẳng vội vàng, cứ vui vẻ dạo chơi. Hết hai hoa bắt bướm, lại thấm mệt thì thỏ lại tìm một gốc cây lớn lan ra ngủ rùa thì mải miết chạy mãi chạy mãi không ngừng <clears throat> chạy cho tới khi vượt qua chỗ thỏ nằm lúc thỏ giật mình tỉnh giấc thì trời bắt đầu là chuyển tối Lúc này thỏ mới giật mình và nhận ra rằng rùa đã sắp tới đích trước mình. Vội vàng co cẳng đuổi theo nhưng không còn kịp nữa, rùa đã tới đích trước nó. Rùa đã cán đích trước bằng cái tinh thần chăm chỉ, làm việc chăm chỉ nghiêm túc của mình. Như vậy bài học rút ra là không nên tỏ ra huynh hoang khoác lác, hãy chăm chỉ, chậm mà chắc. sau khi ta đã thực hiện uh, cái việc ghi âm thì <clears throat> ta sẽ lồng cái nội dung cốt truyện vào cái uh, bài này